But now sửa chưa sửa ok chào mừng quý vị và các bạn đây là sân vận động anh dũng phường bình hòa thành phố thuận an bình dương trước mắt chúng ta đó là trận tứ kết giải bóng đá hội đồng hương ngọc lặc tại miền nam một trận đấu cực kỳ hấp dẫn mà đang chờ đón cả hai đội và tất cả quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay những điều kiện tốt nhất đã được ban tổ chức sắp xếp và chuẩn bị một cách công phu và chu đáo. Tuy nhiên thời tiết ngày hôm nay cũng không được thuận lợi. Trước trận đấu này đã có những hạt mưa nhẹ và chắc chắn mặt sân trơn sẽ khiến cho hai đội gặp quá nhiều khó khăn ở những tình huống xử lý bóng đầu tiên. Như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi chúng tôi xin giới thiệu đội hình danh sách đăng ký thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía Ngọc Dương FC, họ ra sân với trang phục màu truyền thống quen thuộc. Đó là màu áo xanh trắng Bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn đó là Sơn Cầy, số 10 Phúc Đức, số 18 Văn Tú, số 21 Bé Bưởi, số 28 Thanh Ngọc. Số 36 Mạnh Thiệp. Số 66 Bé Đủ, số 79 Trọng Phúc, số 94 trí Học và số 39 đó là Văn Hải. Trong khi Mỹ Tân FC họ ra sân với trang phục màu xanh da trời và quần màu navy bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn mang áo số 21 đó là Văn Sĩ Số 3 Đình Huy Số 5 Tuấn Anh Số 6 Đại Thắng Số 7 Văn Định Số 8 Văn Khải Số 9 Văn Tuấn Số 10 Văn Tỉnh Số 11 Ngọc Chỉnh Số 12 Văn Cường Số 13 Văn Phương Và số 15 đó là Khánh bình Đạt đạt em lại quay cái loa của ra hướng bên kia cái nó nó chĩa về đây ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất thì cả hai đang thể hiện một sự quyết tâm rất cao đó là bé người điều bám rất quyết liệt phản công dành cho các thủ môn Tadesi đó là pha ra chân ngay người vừa có tình huống ra chân đó là Văn Tuấn Khác với thường lệ thì hiện nay ở trận đấu này bé đủ đang được đẩy lên đá cao. Chơi hai vị trí A là trái và A là phải hiện tại đang là anh Tú và cầu thủ mang áo số 39 đó là Văn Hải. Rất hay, đó là bé người Bé đủ không được. Sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC. Để bước vào vòng đấu thứ kết thì Mỹ Tân FC họ nhất bảng A với hai chiến thắng một trận thua và họ có hiệu suất là dương 4 trong khi Ngọc Dương FC họ xếp hạng 3 ở các đội có thành tích xuất sắc trong khuôn khổ bảng B với một thắng một hòa và một thua và hiệu suất đó là dương 4 tỷ lệ dương của hai đội là tương đối ngang nhau và đó là một điều mà chúng ta rất mong chờ ở một trận đấu đỉnh cao và sẽ chắc chắn có rất nhiều bàn thắng được ghi bóng vẫn còn trong sân một pha bóng rất cố gắng của Văn Định Tuy nhiên bóng đã trôi hết đường bên ngang Bé Bưởi công lực Một pha lắc đầu khá cơ bản của bé Bưởi Đó là tình huống mà Sơn Cầy phát hiện rất nhanh Và có một pha ném bóng rất chính xác dành cho bé Bưởi Đáng tiếc là pha tiếp bóng bằng đầu của Bưởi bóng đi không như ý Rất chính xác Đấy là Văn Tuấn dứt điểm không được đó là pha ra chân của khánh bình các thủ bên phía mỹ tân fc họ đang rất chịu khó ra chân ở những khoảng cách xa mỹ tân là đương kim vô địch ở giải đấu lần này trong khi ngọc dương fc là một đội bóng còn rất non trẻ đây là một vị khách mời ở giải đấu lần này một pha to lông tình huống xử lý bóng đó là của văn định bé bới không được có vẻ như ông Minh Đức đang dùng chiến thuật bóng dài Khi có bóng Sơn Cầy ngay lập tức quan sát Rất đẹp đấy Không được nhưng mà là trọng tài đã cắt khỏi Và sẽ có tình huống đá phạt dành cho các thủ Ngọc Dương FC Đây là một cơ hội rất quan ăn dành cho đội bóng của Bầu Đức Khoảng cách không xa Khoảng cách đá phạt là khoảng hơn 8 mét Và góc sút trực diện không thành đây là một cơ hội rất ngon ăn để cho các thủ Ngọc Dương FC họ vươn lên dẫn trước ở trận đấu này. Thủ quân bé đủ là người đang đứng trước tình huống đáp phạt. Rất quyết tâm cả hai. Bé bơi không được, bóng không qua đường rào sẽ có đá biên dành cho các thủ áo xanh một giải đấu rất chuyên chuyên nghiệp và chất lượng cao những người con xa quê đang sinh sống học tập và làm việc ở khu vực Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh lân cận đang có những ngày hội bóng đá thực sự ở sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương. Và giải đấu này nó đem đến rất nhiều điều đặc biệt đó là mang tính chất nhân văn các nhà tài trợ đang đem đến cho chúng ta một giải đấu chuyên nghiệp ở mặt về chất lượng tuy nhiên qua phần đó đó là những phần tài trợ rất lớn để đem đến cho các mạnh thường quân và đặc biệt ban tổ chức giải bóng đá Ngọc Lặc những người con xa quê ở miền Nam có được kinh phí và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà và kể cả ở trong khu vực miền Nam. Đó là một điều rất tuyệt vời. Cắt bóng khá hay. Đấy là anh Tú. Mất bóng rồi. Văn Tình. Tình huống đánh chặn kịp thời của Văn Hải. Như vậy là trọng tài Minh Hùng vừa rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Văn Hải. Xin lỗi là Văn Thịnh. Trọng tài Minh Hùng là một trong những trọng tài rất đẳng cấp của làng bóng đá phổi khu vực miền Đông Nam Bộ. Một người điều khiển các trận đấu mang tính chất công tâm rất cao Và uy tín của ông thì đã được thấm định Ở mặt sân đối diện thì Thúy Sơn đã có pha lập công vào lưới của Lục Thịnh Và đang trận đấu giữa Lộc Thịnh và Thúy Sơn đang được bình luận viên Quang Hiên Một người xuất sắc của truyền thông trực tiếp bóng đá đang thổi lửa đam mê Đó là pha che chắn khôn ngoan của Văn Hải Văn Thình Đánh đầu không được Đó là pha lui về hỗ trợ phòng ngự đến từ bé 10 Sẽ có đá biên tiếp theo dành cho Bé 10 rất nhanh Vẫn đang là 10 2 đánh 1 Đường truyền chính xác khơi mạnh Qua đang tiếc Một pha phản công chuyển đổi trạng thái cực nhanh của Ngọc Dương FC Và đường truyền quyết định đó là của bé 10 nó quá đáng tiếc với xà đà bằng lên đến từ anh tú cầu thủ mang áo số 18 ở trận đấu này xin chào phúc khẩu chào chủ tịch minh đức chào thắng Phấn đồ không được đó là tình huống ra chân đến từ văn định một lần nữa thay mặt ekip thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng truyền thông trực tiếp bóng đá của chúng tôi và giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đoàn kết thành công. Xin đẹp đây, công lực và cứu thua đó là của Sơn Cẩy. Một tình huống cứu thua bằng chân của thủ môn bên phía Ngọc Dương. Ở một uh, trận đấu mang hai thái cực. Đó là sự già dơ kinh nghiệm đến từ Mỹ Thân FC, nhà đương kim vô địch và sự quyết tâm đến từ sức trẻ của Ngọc Dương FC. Rất chính xác. Cả hai đang thể hiện sự tôn trọng cho nhau ở trận đấu này. Họ không đẩy đội hình lên quá cao. Không có gì khó khăn dành cho Sơn cầy Anh Tố rất chính xác không được đó là pha cắt bóng kịp thời đến từ Văn Tình. Trọng tài xác định bóng vừa chạm chân của bé Bưởi đi hết đường với dòng. Đá biên dành cho Mỹ Tân FC. Trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta được chứng kiến trận chung kết UEFA Champions League ngay trên sân vận động sắt đỏ phăng thủ đô Paris của nước Pháp. Đó là một cục đọ sức đỉnh cao giữa Carlo Ancelotti và Jurgen Klopp. Đội bóng của đoàn quân Jurgen Klopp đã có một thế trận áp đặt Họ tung ra tới 23 cú sút. Trong khi đó ở chiều ngược lại thì Real chỉ có 4. Tuy nhiên chiến thắng cuối cùng thuộc về các thủ Real Madrid với bàn thắng duy nhất ở phút thứ 58 của Vinicius Junior. Đó là đẳng cấp của một nhà Anh Tú Vẫn là Anh Tú Rất đẹp đây Không vào Quá đáng tiếc Một cơ hội quá ngon ăn dành cho Ngọc Dương FC Vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này Một tình huống phối hợp tam giác cực đẹp của các thủ trẻ đến từ đoàn quân của Bảo Đức. Trận đấu đang diễn ra với thế trận cực kỳ cân bằng. Đấy là Văn Tình. Văn Tình là một trong những cầu thủ cực kỳ dặn dày kinh nghiệm và quá quan trọng trong hệ thống sơ đồ chiến thuật bên phía Mỹ Thân FC. Bé đủ. Đấy là bé bưởi. Bé đủ. Văn Hải chính xác vẫn còn Văn Tình với sải chân dài và kinh nghiệm của mình anh đã xử lý thành công Khánh Vinh chúng ta đã, đã có bàn thắng đầu tiên rồi một pha ra trận quyết đoán đó là bàn thắng đầu tiên của Khánh Vinh đến trận đấu này một tình huống chuyển đổi trạng thái cực nhanh của Mỹ Than FC phút thứ 10 của hiệp thi đấu đầu tiên và Mỹ Tân FC đang tạm vươn lên dẫn trước anh tú bé đồ không được phạt góc dành cho ngọc dương fc sơn cây không được một pha ra chân rất mạnh của sơn cây tuy nhiên thủ môn văn sĩ đã cảnh giác và có pha đẩy bóng thành công tiếp tục một tình huống đá phạt góc dành cho Ngọc Dương FC. Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Và quá bất ngờ đó đến với cái tên Sơn Cẩy. Ở tình huống ra chân đầu tiên thì thủ môn Văn Sĩ đã cảnh giác, tuy nhiên ở tình huống ra chân tiếp theo thì đã không có cơ hội nào dành cho thủ môn bên phía Mỹ Tân FC. Và thế cân bằng đã được thiết lập Hai đội lại tiếp tục dắt tay nhau quay lại vài xuất phát Người ghi bàn đó là Sơn Cầy Anh Tú Đá biên dành cho Ngọc Dương Đúng là sự quyết tâm Và quá khao khát Bên phía các tuổi trẻ của Ngọc Dương FC Đã giúp họ có được thế trận tốt ở trận đấu này Bóng vẫn còn Sự già dơ kinh nghiệm và sự quyết tâm công hiến sức trẻ nó đang tạo nên một trận tứ kết cực kỳ ấn tượng ở trận đấu ngày hôm nay đối với trận đấu loại trực tiếp thì nó không có sai lầm không có chỗ cho sai lầm đá biên dành cho các thủ Ngọc Dương FC. Rất nhanh. Đây là bé đủ. Rất chính xác. Anh Tú không vào. Và ra chân được góc gần. Văn Tình. Vẫn đang là Văn Tuấn đi bóng rất nhanh trọng tài đã cắt còi và chắc chắn sẽ có chiếc thẻ vàng dành cho bé bưởi như vậy là thẻ vàng cả hai bên đã được cân bằng người nhận thẻ vàng bên phía mỹ thân fc đó là văn tình trong khi đó bé bưởi là người nhận thẻ tương tự bên phía cao thủ ngọc dương fc khánh vinh và là chân rất mạnh của khánh vinh tình huống cắt bóng kịp thời đến từ văn định khánh bình chính xác văn tình vẫn đang là tình khánh bình không được một pha chuyển bóng một chạm cực hay của khánh bình quá đáng tiếc là văn tình đã có tình huống đặt lòng bóng đi hơi cao bé đủ đây là bé mười trận đấu đang diễn ra cực kỳ ấn tượng hai đội rất tôn trọng lối chơi của nhau họ không đẩy đội hình lên quá cao tuy nhiên chất lượng đội hình của cả hai bên thì chúng ta không cần phải bàn nhiều bất cứ một đội bóng nào lọt qua được vòng đấu bảng thì họ phải có một nền tảng kỹ năng và đặc biệt sự đồng đều ở các tuyến điều đó cho thấy sự lì lợm đến kinh ngạc của cả hai ở trận đấu này đó là tình huống cắt bóng kịp thời của Văn Định không kịp đường truyền của Văn Thịnh là hơi mạnh bé bơi không qua được Văn Thịnh đó là tình huống lui về kịp thời đá biên dành cho cầu thủ Mỹ Thuận FC không được Đó là pha băng lên dứt điểm cực kỳ lợi hại đến từ Khánh Vinh Sơn Cây cần phải hết sức cảnh giác với những tình huống ra chân của Khánh Vinh Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai rồi Đó là pha dứt điểm một chạm đến từ Văn Tình 2-1 dành cho Mỹ Tân Thoát thua tình huống trước đó và với cú ra chân vừa rồi thì thủ môn Sơn Cây không có bất cứ một cơ hội nào thì bóng đi quá nhanh ở cự ly gần đình huy đó là pha cắt bóng đến từ thanh ngọc nhưng vậy là thanh ngọc cũng đã được tung vào sân không đó là trọng phúc trọng tài đã cắt còi và sẽ có tình huống đá phạt và người bị thối phạt đó là đình huy người đang đứng trước tình huống đá phạt không ai khác đó là bé đủ bé đủ đang rất quyết tâm và anh lấy đà rất xa không được một pha chuyển bóng rất chính xác qua đáng tiếc là bé bưởi đã không tiếp cận và xử lý thành công ở nhịp chạm đầu tiên Trọng Phúc vừa có pha tiếp bóng bằng đầu và bóng yết đường bên ngang. Phạt góc dành cho các thủ Mỹ Tân FC. đó là tình huống ra chân rất mạnh đến từ đình huy có vẻ như pha va chạm đang khiến bé bưởi bị đau đó là pha va chạm khá mạnh trận đấu đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn các thủ Mỹ Thần SC là những người đang vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1 bằng hai pha lập công đến từ Văn Thịnh và Khánh Vinh Còn 2 phút cho thời gian thi đấu chính thức ở trận đấu này ở hiệp đấu đầu tiên. Không được. đây là Văn Tuấn. Bóng vẫn còn. Đó là pha xử lý cực kỳ kinh nghiệm đến từ bé đủ. Trọng Phúc đã lấy bóng thành công. Trọng Tài đã cắt còi, đó là tình huống phạm lỗi đến từ Văn Định. ép người đeo bám cực kỳ khó chịu đó là pha đeo bám của Đinh huy nhưng mà là thanh ngọc cũng đã được tung vào sân phải xác định sẽ có đá biên dành cho Ngọc Dương FC đó là Trọng Phúc bé đủ và cài bóng rất khôn ngoan rất mềm mại trời mưa sân trơn và điều này đang rất khó khăn sẽ có một ừ, phút hội ý dành cho cao thủ Mỹ Thuận FC ở hiệp thi đấu đầu tiên thời gian thi đấu chính thức ừ, đã hết Chúng ta tiếp tục đến với phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Trận tứ kết giải bóng đá Ngọc Lặc, Hội đồng Hương Ngọc Lặc tại miền Nam. Cuộc đọ sức giữa Mỹ Tân FC và Ngọc Dương FC. Ở thời điểm hiện tại thì Mỹ Tân đang tạm dẫn với tỷ số là 2-1. có tình huống đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC. Đây coi như cơ hội cuối cùng ở trận đấu này, xin lỗi là hiệp đấu này. Đá biên tiếp theo. Lần này là bóng đi ra hết đường bên ngang và sẽ có phản góc. Thành Ngọc. Sơn Cây không được. Lần này thì va ra chân của Sơn Cây bóng đi chay cột như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đang hồi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu tứ kết giải bóng đá ngọc lặc tại miền nam kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì mỹ tân đang tạm dẫn với tỷ số là 2-1 xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp hai của trận đấu này trên lá reo ngày xanh tươi sáng việt nam hỡi Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai Trận tứ kết trong khuôn khổ giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lạc năm 2022 Cuộc đọ sức giữa Mỹ Tân FC và Ngọc Dương FC Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì Mỹ Tân FC đang tạm dẫn với tỷ số là 2-1 Bằng hai pha lập công đến từ Văn Tỉnh và Khánh Vinh Người ghi bàn duy nhất bên phía Ngọc Dương FC đó là Thủ môn Vị trí của Sơn Cầy Bằng một tình huống tổ chức đá phạt góc cực kỳ hay Và Sơn Cầy đã có tình huống ra chân không thể cản phá như vậy là Mạnh Thiệp cũng đã được tung vào sân Một pha tranh chấp đầu tiên cùng Văn Tình thì Mạnh Thiệp đang bị đau Dứt điểm Đó là tình huống xử lý bóng của Văn Tuấn Thành Ngọc Không được Đó là đường truyền dành cho Trọng Phúc một pha bóng khá táo bạo văn tuấn đình huy chính xác văn tuấn bàn thắng thứ ba quá lợi hại một pha dứt điểm cực kỳ khó và đó là bàn thắng thứ ba dành cho các thủ mỹ thần fc nào ghi bàn Văn Tuấn là người ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 dành cho các thủ Mỹ Thuận FC ở trận đấu này và họ đang có lợi thế rất lớn để bước vào vòng bán kết. Khánh Vinh Đây là Văn Tỉnh được truyền chính xác khánh bên không được nhưng mà là trọng tài đã cắt khỏi một pha bóng rất quyết tâm đến từ cả hai nhưng mà là khánh vinh đã có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Đây là một cơ hội tiếp theo dành cho các thủ Mỹ Tân FC để họ có thêm bàn thắng ở trận đấu này. Đúng là sự già dơ kinh nghiệm. Đó là pha xử lý của Sơn Cầy. Như vậy là trọng tài đã cắt còi và sẽ có tình huống đá phạt dành cho các thủ Ngọc Dương FC. Thời gian trận đấu vẫn còn nhiều cầu thủ Ngọc Dương FC cần phải hết sức bình tĩnh Anh Tú đây là Văn Tuấn Khánh Vinh Bóng vẫn còn trong sân Như vậy là bóng đã đi hết đường bên dọc Và sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC Một hốt green và thịt vitamin C bên ngoài đường fit Đang tỏ ra khá hưng phấn Văn Tuấn Đó là pha tỉ đè thớt của Ngọc Thành Đình Huy đã cắt bóng thành công Văn Thịnh Khánh Vinh Văn Thịnh Văn Thịnh sự già dơ kinh nghiệm mang bản sắc và bản lĩnh của nhà đưa Kim vô địch. Họ đang có được một thế trận tốt và khoảng cách dẫn là hai bàn. Mạnh Tiệp. đây là Ngọc Thanh không? Mạnh Tiệp. Những tình huống đeo bám cực kỳ khó chịu bên phía Mỹ Thân FC. Và nó đã gây ra vô vàn khó khăn dành cho Ngọc Dương FC với những tình huống họ tổ chức lên bóng của mình. phạt góc dành cho cầu thủ Mỹ Thuận FC. Văn Tuấn không được. Vẫn là Tuấn không vào. Sơn Cây Văn Thịnh Văn Tuấn Anh Tú Đây là Khánh Vinh Và giật khoát khá hay Sẽ có phạt góc Xin lỗi là đá biên dành cho các thủ Ngọc Dương FC Đình duy rất mềm mại Sơn Cẩy đã phá bóng thành công Chính xác Văn Tình Bóng đi cao hơn so với khung thành Các thủ Mỹ Thần FC họ đang tỏ ra cực kỳ lợi hại Ở những tình huống chuyển đối trạng thái Từ phòng ngự qua phản công với sự già dơ kinh nghiệm và đặc biệt có một đội hình lực lượng tương đối hùng hậu vị trí đá chính và dự bị bên phía mỹ tân fc không chênh lệch là bao về mặt chất lượng đội hình anh tố tình huống xử lý bóng không thành công đến từ trọng phúc Văn Thịnh Và xử lý rất mềm mại Như vậy đã đã có bàn thắng tiếp theo rồi Một pha ra chân cực kỳ khó chịu Bóng đi sát cột Và đó là cú đúp của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Mỹ Thần FC Quá khó khăn dành cho Ngọc Dương ở trận đấu này Văn Thịnh Bóng đã đi hết đường bên dòng phút thứ 28 của trận đấu và tỷ số hiện nay vẫn đang có lợi dành cho nhà đưa kim địch Mỹ Thuận FC. Vé đủ. Đó là Thanh Ngọc. Sơn Cây. Anh Tú. Văn Tình. Không có bàn thắng tiếp theo. Đó là pha quan sát và ra chân cực kỳ hợp lý nó thiếu một chút may mắn và chính xác để có bàn thắng tiếp theo ngõ như này vào ngày mùng hai như vậy là đã chắc có chiếc thẻ vàng dành tặng cho trọng phúc Khánh Vinh Không được Bóng vừa rội xả Văn Tình đang tỏ ra quá lợi hại Cầu thủ mang áo số 10 Đang tỏ ra quá lợi hại Để Nhuy Bóng vừa chạm người Vũ Ngọc Thành Chắc chắn sẽ có thẻ vàng đó là pha cản người trái phép và chiếc thẻ vàng dành cho Đình Huy Trọng Phúc được rút ra sân và Văn Hải vừa trở lại sân đấy là Văn Hải bé đủ đấy là Thanh Ngọc đó là pha cắt bóng an toàn đến từ Văn Thuấn bé đủ lối chơi áp sát quá khó chịu không có gì khó khăn dành cho văn sĩ đó là tình huống của thủ môn bên phía mỹ thuật fc đã có một quyết định khá táo bạo và đeo bám cực kỳ khó chịu đó là pha phá bóng của văn thuấn anh tú không được quá đáng tiếc dành cho bé đủ một tình huống phối hợp nhanh rất chuẩn xác và trọng tài xác định sẽ có đá phạt góc tiếp theo dành cho các thủ Ngọc Dương FC Các thủ Ngọc Dương FC cần phải tận dụng tối đa Những tình huống tiếp cận được khung thành của văn sĩ Để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo ở trận đấu này Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt rồi Khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là hai bàn Đó là sự quyết tâm cao độ dành cho Ngọc Dương FC Và họ đã ngay lập tức có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 ở trận đấu này Thời gian vẫn còn 10 phút 10 phút cho những cố gắng bên phía Ngọc Dương FC Và từng đó thời gian cũng đầy đủ Cho các thủ Mỹ Thân FC họ bước vào vòng bán kết Không được Đó là pha tiếp cận của Khánh Vinh Đá biên dành cho các thủ áo xanh đó là đủ và băng về rất nhanh của Văn Tuấn Xin điểm đi không vào bóng đi ngay vào vị trí của Văn Sĩ đó là pha xử lý của anh Tú trọng tài xác định phạt góc tiếp theo cầu thủ Ngọc Dương FC họ đang dồn cao để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt đang rất quyết tâm Sơn cây Bóng chạm người của Đình Huy Những đợt tấn công như sóng vỗ bờ bên phía cầu thủ Ngọc Dương FC Đây là Sơn cây Bóng vẫn còn trong sân Văn Hải Đây là bé đủ Chính xác Dứt điểm Không được Trận đấu đang diễn ra cực kỳ sôi động Khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là hai bàn Sẽ có một phút hội ý dành cho cả hai ở trận đấu này chúng ta đến với những phút tiếp theo trận tứ kết giải đá hội đồng hương Ngọc Lặc năm 2022 cuộc đọ sức giữa Mỹ Thần FC và Ngọc Sơn FC. Phút thứ 34 một trận đấu và các thủ Mỹ Tân FC đang tạm dẫn với tỷ số là 4-2. Đình Huy. Đó là Văn Tình. Đình Huy. Không được. Một pha căng ngang Sơn Cây. Đây là Văn Hải Văn Tình vẫn đang xuất hiện giống như một bóng ma Những pha di chuyển của anh là cực kỳ khó chịu Và nó làm xáo trộn hệ thống phòng ngự bên phía Ngọc Dương FC Giúp cho các đồng đội có những bàn miếng phối hợp và chuyển bóng cực kỳ linh hoạt đó là lối chơi và cách di chuyển đến từ cầu thủ mang áo số 10 bên phía mỹ tân fc và với những pha di chuyển như một sát thủ ảo và tên không vào đó là pha xoay compa cực kỳ lợi hại đáng tiếc là bóng đi cao không thành cầu thủ mang áo số 10 đã có những pha di chuyển cực kỳ khó chịu trọng tài xác định sẽ có phạt góc dành cho các thủ ngọc dương fc không được vẫn không vào đá biên dành cho các thủ mỹ thần văn tinh không có bàn thắng đây là khánh vinh bé đồ rất chính xác không vào một pha quang chân cực kỳ lợi hại tuy nhiên đó là sự xuất sắc của văn sĩ vẫn không vào bóng đã nằm gọn trong tay của văn sĩ quá nhiều cơ hội dành cho ngọc dương fc ngày hôm nay về mặt thế trận thì họ ờ, thi đấu không tồi tạo ra vô số những cơ hội con ăn tuy nhiên đó là điều sự khác biệt giữa kinh nghiệm và sự già dơ đến từ mỹ tân nhà nước kim địch và các vị khách có tuổi đời còn rất trẻ họ khao khát chiến thắng trận đấu hiện tại chúng ta đang theo dõi không khác gì trận chung kết cúp C1 đêm qua giữa Liverpool và Real Madrid Liverpool là những người dứt điểm nhiều hơn với 23 cú sút trong khi các thủ Real chỉ có 4 Vero đây là sân cầy Vét đồ Vét rồi Không được Nó thiếu đi độ chuẩn xác ở nhịp chạm cuối cùng Đấy là Vát Tây Rất khó chịu Vát Tây Không được Bóng vẫn còn trong sân Phản công dành cho Ngọc Sương ba đá nhảy, bốn đá nhảy Bé đủ Dứt điểm bốn vào Khoảng cách hiện tại chỉ là một bàn Chỉ còn lại một bàn nữa thôi Một trận đấu quá kịch tính và người ghi bàn có lẽ là bé bưởi Quá hấp dẫn đến trận đấu này Không được Sơn Cầy đã làm chủ được tình hình đây là Sơn Cầy Chính xác Quá đáng tiếc đó là pha Khống chế không thành công đến từ bé bưởi Văn Hải Đây là anh Tú Vẫn đang là Tú Chính xác Dứt điểm đi Không có gì khó khăn dành cho văn sĩ Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng 2 phút 2 đánh một. Bắt tay không được Đó là được chuyển khá hay của Đình Huy Đây là Văn Hải Văn sĩ Và cắt bóng của Văn thịnh, Đây là Văn Tuấn Văn Tuấn một pha xử lý rất cao giả của văn tuấn như vậy là văn tuấn cũng đã có cú đúp vào trận đấu này vậy là không còn nhiều cơ hội dành cho ngọc dương nữa rồi anh tú hơi lạc nhịp một chút anh tú bốn năm Tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống còn 4 năm Còn một bàn thắng nữa rồi cố lên Một trận đấu cực kỳ kịch tính của hai đội ở trận đấu này Văn Tinh đây là Văn Tuấn Không có gì khó khăn cho Sơn Cẩy Văn Hải Chính xác Không vào cầu thủ ngọc dương fc quá đáng khen cho tinh thần thi đấu của họ ở trận đấu này anh tú đây là bé rồi quá đáng khen cho tinh thần thi đấu của ngọc dương fc họ đối mặt với sự già rời kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch tuy nhiên khoảng cách hiện tại chỉ là một bàn đã có 9 bàn thắng được ghi bé bưởi chính xác văn tuấn đó là đình huy nhưng mà trong tay đã cắt khỏi đó là tình huống phạm lỗi của bé mười thời gian thi đấu chính thức đã bước qua phút thi đấu chính thức cuối cùng rất kịch tính trận đấu này đúng là không dành cho những người đau tim đình huy đây là khánh vinh không được Văn Hải đây là bé đủ Không có tình huống phạm lỗi Văn Tuấn Đó là tình huống can thiệp kịp thời của Văn Hải Văn Tuấn Không có gì khó khăn dành cho Xuân Cẩy Anh Tố Đó là pha ra chân rất mạnh dù quả là trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành tặng cho cầu thủ Mỹ Thuật FC. Sơn cây không được Bóng đi hơi cao Thời gian đang đếm ngược Văn Tuấn rất mềm mại Tuy nhiên bé bưởi đã cắt bóng thành công Đó là tình huống phạm lỗi có vẻ như Văn Tuấn đang bị chuột rút anh hoạt động không biết mệt mỏi ở trận đấu này và Văn Tuấn đã có một trận đấu xuất sắc anh cùng với Văn Tình là hai người đã có cú đúp ở trận đấu này dành cho cao thủ Mỹ Tân FC và đang giúp cho các thủ nhà đương kim vô địch đang tạm dẫn với tỷ số là 5-4 họ đang có rất nhiều cơ hội để lọt vào trận bán kết khi thời gian không còn nhiều đây là những phút thi đấu bù giờ của trận đấu này rồi battle anh tú vẫn là anh tú đây là văn hải chính xác không được phạt góc dành cho các thủ ngọc dương fc sơn cây Đấy là Văn Hải Sơn Cây Bé bưởi Không được Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã đôi còi kết thúc trận tứ kết Giải bóng đá Ngọc Lặc tại việt Nam năm 2022 Cuộc đoàn sức giữa Mỹ Tần FC và Ngọc Sơn FC Một trận đấu quá hay đã có 9 bàn thắng được ghi Xin chúc mừng Mỹ Tần FC nhà đương kim vô địch Họ tiếp tục gửi lời đe dọa đầy sức nặng tới các đối thủ tiếp theo và cũng cực kỳ đáng khen cho tinh thần thi đấu của các trò đoàn quân của bầu đức họ đã có một trận đấu quá xuất sắc nhà đương kim vô địch phải mất mồ hôi mới giành chiến thắng với tỷ số sát nút là 5-4 cảm ơn quý vị và đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo